phát ra thì ok rồi nhé mọi người nhé ok cho mọi người Đó, bây giờ mình sẽ lắp vào nhé mọi người nhé có thể thắp sáng cả đêm rồi cái này nó hơi tối một tí bây giờ mình sẽ kiếm thêm Xin chào tất cả mọi người nhé Hôm nay uh, uh, Chào mừng à, tất cả mọi người đã quay trở lại với à, Thầy Bác Cải nhé <coughs> Hôm nay mình sẽ làm một video à, Để à, chia sẻ với anh em một cái mảng à, đỏ một cái chia sẻ hay trong cuộc sống mọi người nhé hôm nay là mình sẽ à, đây. hôm nay là mình sẽ à, chỉ cái bóng đèn 24 24W à, 2, 240W sẽ xuống là đây, mọi người nhé Đấy, 222V à, 20W à, xuống là xuống là 5V nhé mọi người nhé mọi người nhớ xem cái nên là cái bóng đèn hỏng rồi mọi người nhé đây là bóng đèn hỏng rồi thì hôm nay mình sẽ chỉ một cái bóng đèn hành động oát như mọi người nha mọi người để theo dõi kênh của mình nhé. mình làm video nó hơi lâu một tí có gì các bạn thông cảm nhé vì um, mình không không chỉnh sửa nếu mà chỉnh sửa thì nói làm gì nữa đúng không mọi người cái bóng cái bóng đèn này là mình đã mình đã ấy rồi nhá xong nó mình đã bỏ ra hết rồi bởi vì cái này bóng này là bóng hỏng rồi mình, bây giờ mình sẽ bỏ vào mình sẽ bỏ cái bóng đèn này ra mình chỉ thành một cái bóng đèn 5V nữa mọi người nhé mọi người nhớ xem hết uh, video mình nhé để làm được Ô, oh, khó thế vừa mở ra mở ra dễ dàng thế này lúc vào thì dễ lúc ra khó này mình phải bóp cái này vào mọi người đấy bóp cái này đấy ra rồi nhé, nhá đây đây, mình đã bỏ hết cái ruột của nó ra rồi nhá Mình bỏ hết cái ruột ra rồi nhé mọi người nhé Bây giờ là mình sẽ chế cái bóng này vào trong cái này cái Bóng uh, led Của cái uh, điện thoại này nhá Đây nhá Mình nhá Đó Mình sẽ sẽ lấy cái này này để chế cái bóng đèn này này với cả cái củ sạc này nữa nhé mọi người nhé mình phải cần cái củ sạc này nữa để mình làm đó các bạn hãy à, đón xem mình làm nhé nếu mà các bạn xem video của mình mà các bạn tua ấy thì các bạn sẽ không hiểu đâu là mình làm như thế nào các bạn hãy xem hết cái video này á, thì các bạn sẽ à, làm được à, như, như mình luôn Đấy, những cái này là thoại này thì nó không có đồ sửa nữa thì mình, mình mới mình mới phá ra mình làm được chính là cái máy này là nó vẫn còn sống nguyên đấy mọi người ạ cái này mình phá ra mình làm mình chơi các bạn xem thôi đấy thế nó có cái ốc ở đây là mình sẽ tháo ra nhé mọi người nhé mình bị tháo hai cái ốc này ra thì mình mình, mình, bỏ cái men ra được đó. Đó. Đó. cam đây bây giờ mình sẽ bỏ hết các cái này ra nhá bỏ cái cam này ra nhé mọi người nhé đó mình làm à, việc buổi tối này nó không rõ có gì các mọi người thông cảm nhé vì là ban ngày thì mình không có thời gian mình làm Đó. ban ngày mình không có thời gian mình làm ấy mình đi làm suốt nên là mình không có thời gian mình làm cho mọi người xem để mình tối này thì mình mới làm cho mọi người xem được đó các bạn à, hãy theo dõi mình làm nhé mình cái này mình sẽ bẻ ra nhé mọi người nhé ở ờ, cái này thì mình cũng không cần thiết nữa cái men này Đó, mình sẽ bẻ bẻ cái này ra mình chỉ để một cái khung sữa này thôi men này thì vẫn sống nguyên đấy nhưng mà mình không cần thiết đấy, CPU đấy mọi người ạ mọi người nhìn rõ người uh, mọi người nhớ theo dõi từ đầu đến cuối nhé đó mình sẽ bẻ đến cái này thôi đó mình sẽ bẻ đến mỗi cái cái này thôi bây giờ để mình thử xem nó cái bóng này nó còn sống hay là chết nhé mọi người nhé chắc là nó còn ừ, còn sống bởi vì là cái mên này nó còn sống mà đây này bẻ từ cái men này ra này nếu còn sống chắc chắn là nó sẽ còn sống mình là chừng chúng mình lấy cái sạc lại thử nhé vẫn còn sống mọi người thì bây giờ là hiện tại là mình sẽ hàn cái dây vào đây nhé mọi người nhé tìm ra thì khó nhỉ rồi mình lấy gì đi đây mình sẽ lấy ở cái dây này nhé mọi người nhé đổ chết mình thông cảm nhé bởi vì hàn lâu không dùng nó bị thế này này giờ là mình sẽ chơi hàn thiết của đây nhé mọi người nhé bên cái cột thiết của mình đây cho mình một chén mọi người thông cảm với mình nhé vừa về là máy mình nó quay lại à, video á à, nó không được đẹp như là ban ngày thì mong mọi người xem ủng hộ mình nhé đó thì bây giờ á là mình sẽ hàn thiệu của đấy cho mọi người nhé à, yêu quý mình thì à, nhớ cho mình một like một share một đăng ký kênh nhé mọi người nhé để à, mình làm cái video hay hơn nữa mình mình rất mình mình rất thích ừ, chế những cái nọ cái kia lắm nhưng mà thời gian mình không cho phép mọi người ạ có gì mọi người thông cảm với mình vì cuộc sống là mình phải đi làm thêm ấy thì bây giờ tối mình mới được làm mọi người ạ chứ ban ngày nếu mà được làm ban ngày thì nó sẽ nét sẽ rõ hơn mọi người ạ Đó. mọi người có gì mọi người thông cảm với mình nhé làm ban đêm thì nó sẽ không được nét cho lắm Đó. bởi vì là mình mình làm á là nói chung là mình thì mình rất là thích chế cái nọ cái kia lắm nhưng mà thời gian nó không cho phép mọi người vì là cuộc sống của mình là cần phải à, làm để à, kiếm ăn kiếm sống nữa mọi người mình cũng rất mong mọi người ủng hộ mình để mình làm ra những video hay cho mọi người xem mình cũng cảm ơn tất cả các bạn là các bạn nào đã suốt thời gian qua đã ủng hộ mình mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều Mình khi à, ban ngày thì mình đi làm Mình thì mình ban đêm mình mới được ở mình mới được làm đấy mọi người ạ Đó có gì thì mọi người thông cảm cho mình bởi vì là mình thì mình muốn làm ban ngày cho nó rõ nét nhưng mà thời gian không cho phép mọi người ạ Đó, thời gian không cho phép mình làm bởi vì là mình ấy, là cuộc sống đã khổ từ bé rồi mọi người mong mình cũng rất mong mọi người là ủng hộ mình mình cũng trải qua rất là nhiều khó khăn rồi mọi người ạ nên là mình đã thức khuya dậy sớm thì nói, nói chung là mình cũng nói thật là tâm sự thật với mọi người luôn là mình làm có khi làm đến 11, 12 giờ mình mới ngủ 5 giờ sáng mình đã phải dậy rồi 6 giờ, 6 rưỡi mình phải đi làm rồi mọi người ạ vất vả khổ sở lắm mọi người ơi chứ phải sướng gì đâu cuộc đời đó, cuộc sống nó không giống với cuộc đời mọi người mình cũng mong mọi người là ủng hộ mình và chia sẻ cho mình đôi khi cái cuộc sống này thì ai cũng thế thôi nhưng nếu mình như những người thật có thời gì mình không đói đúng không Đấy, như mình nhé mình không có mình phải vươn trải mình phải đi làm ăn khắp nơi mọi người ạ có khi mình phải đi làm xa đến chỗ nọ chỗ kia mình cũng mong mọi người ủng hộ mình để mình làm ra những video hay mọi người mọi người mình nhớ ủng hộ mình nhé để mình làm ra những cái video hay và hữu ích cho mọi người xem thôi xong rồi lại cháy cái bóng nào mọi người ơi buồn thế cái này sống nó trôi chảy bây giờ mình sẽ hàn cái này vào nhé mọi người nhé bây giờ mình sợ cái bóng này nhỏ quá sợ nó chết ôi sao xong rồi đứt rồi mọi người ạ thôi không thành công rồi tiếp rồi thế thành công rồi tiếp thế là thế là mới to rồi mọi người mới to cả mơ con xích của mình làm rồi xong thế là cuộc đời đã đi tôi không bao giờ bỏ cuộc mình sẽ làm việc khác mình cho cái này mình bày cái khác mình không bao giờ thì mình hề bỏ cuộc mọi người nhé mình đã thua mình không bao giờ bỏ cuộc luôn thua kèo này mình về kèo khác mọi người cho mình xíu nhé anh em chờ mình xíu nhé là mình sẽ dùng cái led của con Samsung này nhé mọi người nhé bây giờ hò thì mình cũng có đấy mình nhưng mà mình không dùng mình à, muốn dùng sân dã để châm để cho mọi người biết à, để tận dụng nha mọi người nhé hò mình có đấy mình không mình không dùng được mình sẽ đốt đến bao giờ nó chảy cái đấy ra xíu để mình đó, mình sẽ đốt cái này để cho nó nóng lên nóng lên bao giờ nó chảy ra thì mình sẽ cho nó ra cặp nó ra cho mọi người nhé mình thua kèo này thì mình bày kèo khác mình sợ gì đúng không mình không bao giờ mình sợ thuốc kèo này mình bày kèo khác giờ nó ra chưa Ôi ra ra ra rồi mọi người rồi xuống Ok nhé Bây giờ mình xuống nữa nhé mọi người nhé Giờ mình sẽ thử xem Bóng này nó còn sống hay là chết Mọi người nhé <laughs> Để mình khỏi đèn xì Chán đốt cháy đèn xì luôn mọi người sạc cái à đây đây cái này thì chắc xong rồi mọi người vì nó không vì nó cháy rồi mình, mình hàn quá tay quá thế là nó bị cháy rồi mọi người Đây, mình sẽ thử cái này nhé mọi người nhé mình cho cho cái này lên trên để mình thử xem sẽ thử cái cột sạc này nó có điện hay không nhé mọi người nhé nhiều khi mình cắm nó không ấy thì không có thật mọi người mình sẽ rút ra mình cắm cho các bạn. cái khi mọi người phải cắm vì à, mình ban đêm rồi mình không thể quay hết cho mọi người xem được đây nhé mọi người nhé sáng nhé mọi người để xem nữa nhá mọi người xem mình nhé sáng chưa nhé sáng nhé mọi người nhé bây giờ là mình sẽ mình sẽ hàn dây vào xong mình để mình nối mọi người nhé video của mình nó hơi lâu một tí có gì mọi người à, cố xem hết video giúp mình nhé giúp mình nhé để à, biết được cách để làm cái này nhé mọi người nhé làm thì nó cũng đơn giản thôi nhưng mà mọi người không biết là mọi người mọi người không biết thì mọi người sẽ khó hiểu nên là mọi người hãy xem hết video của mình thì mình, mọi người mới biết được cái này nó như thế nào nhé mọi người nhé bây giờ là mình sẽ hàn hàn ở đây nhé mọi người nhé có gì mọi người thông cảm mình tí tự một mình mình làm thôi thì hơi khó có người cầm điện có người cầm máy quay thì nó sẽ dễ hơn tự một mình mình làm thì nó hơi vất vả tí mọi người thông cảm hơi khó khăn một tí mọi người khó khăn thì mình khắc phát khắc phục thôi chứ biết làm nào được đúng không chứ cuộc sống mà mình muốn làm được thì mình phải cố gắng thôi đúng không ạ chứ cuộc sống thì không ai cho ai một cái gì hết thì à, mình chia sẻ cho mọi người hữu ích thì mọi người nhớ chia sẻ cho bạn bè mọi người ừ, chia sẻ cho bạn bè của các bạn nhé chia sẻ cho bạn bè của các bạn nếu hay thì mọi người nhớ like share và comment cho mình được không nhé mọi người nhé trời ơi nó bé quá khó khăn tí mọi người ạ vì nó bé tí hơi khó khăn nó không có cái giữ mọi người ạ lần nào nó cũng lần nào cũng hút ra thì thôi mình phá hủy để cho nó hủy hết luôn đi cho vào đây hàn cái uh, siết hàn cái dây vào đây để cho nó ngấu xích đã thì có nó sẽ có thiết lắm mọi người ạ thì nó mới dính được ok bây giờ là mình sẽ hàn cái dây này sẽ hàn ờ, mình sẽ ờ, cho thiếp vào dây này nhé mọi người nhé em màu xanh này nhé mọi người nhé đây thứ hai nhé mọi người cố gắng xem hết video của mình nhé video của mình sẽ hơi dài mọi người ạ nên là mong mọi người cố gắng xem ủng hộ mình một tí để biết uh... thôi bây giờ là to cho mọi người ạ kim không mang rồi biết làm nào được bây giờ đây bây giờ biết làm nào được thôi cứ kệ mình để hàn vào đây đây nhé mọi người nhé mình sẽ hàn vào nhé đây là cái bóng lép của cái ờ, điện thoại Samsung nhé mọi người nhé chay rồi chưa biết được không ăn không ăn không nấu không cầm một giây nữa đây mình sẽ hẳn nốt cái dây này vào sang cái lâu một tí để mọi người ờ, cố gắng theo dõi nhé hơi khó một tí khó phải cố gắng khắc phục chứ khó thế nào mình nó bé quá mọi người ạ cho mọi nhé đã đi lót một cái bóng rồi buồn thế này buồn thế đấy mọi người มาหันข้างนี้มหานี่ lên dạ, sang một giây nhé mọi người nhé mình quay lại cái cũ thôi mọi người cái kia nó bị cũng bị cháy rồi con thua nó bé quá bây giờ là mình sẽ quay lại cái cũ của cái con uh, ờ, máy tàu ấy nhá sẽ hàn vào đây mình xem thử nó có lên không này video mình thì mình làm trực tiếp mọi người nhé mình không cắt ghép chỉnh sửa gì đâu có gì mong mọi người ủng hộ mình bây giờ mình sẽ cho cái này lên mình thử xem có hay không đón này nó còn sáng không hay là nó cũng chết nốt rồi à, đây vẫn còn sáng một bóng đấy mọi, mọi người ạ bây giờ lại em nhé bây giờ mình sẽ chế vào trong này nhé mọi người nhé mình sẽ cần một cái củ sạc nữa chỉ vào cái này mình sẽ chỉ một cái củ sạc nữa mình sẽ thêm một cái bóng này nữa cho nó sáng đấy mọi người nhé đây mình sẽ thêm một cái bóng này này cho nó sáng nữa mình thử cái này xong cái nào là âm cái nào là dương mọi người nhé mình sẽ cho cả cái bóng này vào cho nó sáng chứ mà trong một cái này thì nó sung sáng thì nó cũng không ăn thua thì nó sẽ không sáng vì cái bóng này nó có một tí bóng này nó có sáng một tí thôi này là bóng led của lợi máy tàu này ừ, cũng nhầm rồi nhầm ra cho mọi người xây uh, mình hàn nhầm dây thì uh, à, dương dây âm rồi nhưng mà không sao cái này thì mình có thể mình chuyển sang được mình hàn thì mình biết mà đúng không ạ buồn rồi đó mọi người ạ nó chỉ lên sao bên này sao về đây lại không lên là thế nào thêm cái này vào nhé mọi người nhé hoàn thêm cái bóng đáp à, của cái điện thoại này bóng, à, bọn đèn pin của cái điện thoại này, này. Mình rút điện ra đây mình rút điện ra này xong mình hàn vào cái này để nó sáng một tí chứ cái này không thì cũng không sáng đâu mọi người ạ bởi vì nó bóng này là có một mỗi một bóng này là hơi hơi hơi ấy mình một tay cầm nó hơi khó tại vì các bạn thông cảm nữa. làm cái gì được cái hàng cái cửa sắt đó mọi người Đây, bây giờ mình sẽ tháo cái cửa sắt này ra nhé sạc này ra nữa cái đầu viết to mà đâu dùng cái này thôi mình dùng cái này đỡ phải tháo mọi người Thế nên là mình sẽ hàn vào đây nhé Nếu mà ai theo dõi cái video của mình là sẽ biết Cái này là mình cho vào đâu rồi Cái này là mình sẽ Mình làm cái củ sạc dự phòng của Cái điện thoại rồi mà theo dõi mình là sẽ biết cái này rồi trước là nó ở cái này mọi người ạ là mình nhổ ra nó bị đứt giờ mình phải chuyển đến trên này các bạn nhìn thấy không cái đường mạch này là từ dưới này lên trên này thì bây giờ mình hàn thẳng vào trên này cũng được quan trọng nhé mọi người nhé đây là âm âm là bên này dương ở dương bên này rồi thì mình ra hàng vào đây nhá cái dây này nó bị đổi chiều nên là nên là mình phải, hàn ngược lại mọi người ạ cái dây này nó bị đổi chiều rồi mình phải hàn ngược lại nhé mọi người nhé thì nha mọi người nha bây giờ mình sẽ hành mát này cái này là, là dây mát nha mọi người nhé không phải là dây dương đâu nhé bởi vì là nó là bởi vì mình hàn ngược ở trên kia rồi bây giờ mình sẽ hàn dây nguồn vào nha mình sẽ hàn hai dây nguồn này vào ạ mình sẽ hàn hai dây nguồn này vào thử xem nữa sẽ hàm chết vào nhé mọi người nhé hàm chết vào cái dây để mình nấu thử và cắm thử vào cái nguồn này xem nó có lên không Đó. thì mình mới biết được nó có lên hay không nữa là nó không lên thì mình lắp vào thì mình tháo ra tháo vào nó khổ mình thôi Đó, dạ, bây giờ mình sẽ mồi thiết vào cái dây này nhé mồi thiết vào cái dây này ok một dây rồi nhé mọi người nhé dây thứ hai này thêm xác của nó nha mọi người nhé Đó, bây giờ mình sẽ mồi chết vào cái dây này mình sẽ mồi chết vào cái dây này nhé mọi người nhé vậy mình sẽ hàn vào đây nhé hai cái dây này chắc là hai cái dây này rồi đấy. mình sẽ hàn thêm cái thép vào đây mình sẽ thêm cái thép vào đây nhé mọi người nhé để mình làm thử à, cái cái cái nguồn vào của nó ok một cái thôi nha cái thứ hai nhé mọi người nhé. chân thứ hai nhé vào đây nhé mình thử xem nó có chân này nó có hiệu quả không nó còn dùng được không mọi người nhé ok một xây này dây thứ hai này sẽ cắm điện nhá mình khuyên mọi người là cắm điện này mọi người rất cẩn thận nhé cẩn thận cho mình nhé cắm mọi người cầm nên cầm cẩn thận vào mọi người nên cầm cẩn thận vào cho mình nhé không là nó giật ra đấy mọi người ạ mọi người cầm cẩn thận cho mình lúc khi mình thử á Thế ok nhé mọi người nhé Đây bóng này đã sáng bóng này thì chưa sáng này à, tuyết dây rồi mọi người, đây sáng nhé ok nhé rồi ok bây giờ mình sẽ cho vào cái bóng đen mình để chỉ vào cái bóng đen này nhá mọi người, đó mọi người hãy theo dõi mình làm nhé cái bóng này là sẽ tiết kiệm điện rất là nhiều cho anh em luôn vì bởi vì là mình cũng vậy mình ấy nghĩ là bởi vì là mình ấy hay thắp điện cả đêm ấy mình mình muốn tận dụng là không không tốn điện nhiều mọi người ạ mình muốn sử dụng cái nào nó không tốn điện nhiều thế mình mới làm video này cho mọi người xem ừ. thế nên là mình cũng mình cũng mong à, anh em ủng hộ mình và chia sẻ cho mình cái nào mà mình không biết mà không ấy làm không nên thì của mình cũng rất mong mọi người ủng hộ và comment cho mình biết để mình cần tham khảo để mình cần xem xét và làm làm những cái video mới và không để mắc lỗi mọi người nhé mình mong mọi người ủng hộ mình nhất là nó cũng cần được quần kèo vào nữa thứ hai nữa là nó bé khó hàn rất là nắm tay mình cũng phải chịu thôi mọi người hình cái này cái này làm mình làm cái này đồ này mình phải kiên trì mọi người ạ không thể nóng vội được gần nóng vội thì không thể làm ra một cái việc gì hết ai cũng thế thôi làm cái nghề nào nó cũng vậy thôi mọi người ạ làm cái gì thì em phải kiên trì làm đến lúc nào nó bằng được thì thôi chứ mình đừng có bỏ cuộc bỏ cuộc giữa chừng là sẽ không được làm cái nghề nào nó cũng thế thôi mọi người ạ à. thì không bao giờ hề mình bỏ cuộc nào làm cái gì mình làm mình làm phải bằng được thì thôi đã mình nên là mình mới chia sẻ cho anh em làm cái nào nó vẫn làm nó phải hoàn thành nhiệm vụ làm cho nó chậm chậm nhưng mà nó chắc đừng có làm ẩu và là tua mà ghép thì nói chung là mình cũng không thích được cái đấy đâu mình nói thật sự với anh em luôn thế là mình à, làm mình thật không phải giả dối một cái gì nhé mọi người nhé Đó. mình làm video bằng thật luôn không phải chỉnh hay chỉnh sửa gì kể cả làm nghề gì cũng thế thôi mọi người làm chậm nhưng mà đã chắc là tốt rồi vội vã hấp tấp làm đi không bằng làm lại người ta nói rồi Hồi xưa nói có sai đâu đúng không ạ mình thổi cho nó mọi em tí nhá xong bây giờ mình cắm điện thử xem có ra hai bóng chưa công làm xong cái nào mình thử thử cái đấy luôn nhé mọi người nhé mọi người rất cẩn thận nhé mình để ra bên ngoài không cho mọi người nhìn thấy xong mọi người bảo là mình làm nguy hiểm quá làm cái này là rất là cẩn thận luôn nha mọi người nhé lên nhé mọi người nhé ok nhé giờ mình sẽ lắp vào cái bóng to này nhé bây giờ mình sẽ chế vào bóng to này nhé mọi người nhé đây mình đã để sẵn ở đây rồi nhé Đó. mình đã để sẵn ở đây được năm lại nhé Đó, bây giờ mình làm sao để cái này nó vừa vào đây à đâu cái này mình phải chỉ cái này còn sai bên này đã hẳn cái thiết ra đây đã dính vào đây đã người nhìn rõ không ạ Đây nhé mọi người nhé Mình hàn vào đây cho nó chắc chắn nhé cái này nó là nhựa chống cháy nên là cũng nó không cháy được mọi người nhé đó, mọi người cứ hàn yên tâm mà bây giờ mình sẽ hàn một cái đây nữa chống cháy <laughs> nhưng mình chống cháy nó chỉ cháy ra thôi nó chỉ nóng vừa vừa thôi mọi người chứ không phải hệ chống cháy hẳn chống cháy nhưng mà cháy rồi mọi người mình sẽ hàn vào góc rồi nhé mọi người nhé giờ mình sẽ đục lỗ để chuyển cái dây vào trong nhé mọi người nhé đây một lỗ này còn đây một lỗ này Nên mình cạo cái này ra một tí Cắt cái này ra một tí xong rồi sợ nó không lắp được đấy người ạ ok nhá mọi người nhé mình sẽ luồn một cái dây ra đây mà lại phản xạ vào cái bóng điện của mình nó không sáng có gì mọi người thông cảm nhé buổi đêm rồi thì mình vẫn cố gắng làm hết video cho mọi người xem đó thì mong rất mong mọi người ủng hộ mình xem hết video của mình đó mình sẽ luôn vào đây mình sẽ luồn vào đây với mọi người nhé cứ luồn cái lỗ mình đã đục thủng ấy nhé mình sẽ luồn lên trên này mình sẽ hàn vào đấy rồi ok đã lên rồi dạ. bây giờ mình sẽ hàn cái dây này vào đây Gracias. 오조정 어, vào đây thử xem đã mọi người, nhé vì cái này dây này nó bẩn hàn nó cũng không ăn đấy mình sẽ cắt chỗ này đi nhé mọi người nhé cắt cái chỗ này thêm tí nhé nó dài quá cắt vừa ấy luôn làm hàm thiết luôn mọi người mọi người không nhìn thấy đúng không Đây, mình sẽ trả thiết đi vào lên môi nữa mình rất mong mọi người ủng hộ mình để mình làm ra những video hay tuyệt vời hữu ích cho mọi người xem tiếng dài trời đất ơi nó kia là gì quá đi mọi người nó không nó không ăn chết nó cùi quá buồn thật đấy ăn không ăn được nhé bây giờ mình sẽ gắn vào nhé gắn cái này vào nhé mình sẽ thử xem đã nó có được hay không đã nếu không được thì lại mất công ạ mọi người ạ bây giờ mình sẽ tháo cái bóng ra đấy nhé dính vô đây mọi người dính vô đây thì mới bị thế thôi sẽ làm lại nhé mình không bao giờ mình thua cái này được vừa nãy là nó dính vào đây thì nó mới bị thế thôi sẽ kéo cái này lên một tí nhé xin thử nó ngoại mình lại cho thử một phát đấy nhé mọi người nhé thử đắp đây nhé hiện như vừa rồi không thì ok rồi nhé mọi người nhé ok cho mọi người Đó, bây giờ mình sẽ đắp vào nhé mọi người nhé có thể thắp sáng cả đêm rồi cái này nó hơi tối tối một tí bây giờ mình sẽ kiếm thêm một cái bóng mình hàng vào đây nữa giờ mình sẽ lắp cái bóng này vào nhé mọi người sáng mức độ này à, sáng đến mức độ này chưa có sáng luôn đúng không bây giờ mình sẽ cho thêm cái bóng nào đấy kiểm tra xem có cái bóng nào để thêm vào cho nó sáng Không nhìn thấy đâu nè Thôi tạm thời như thế mọi người Tìm cũng thấy rồi khó Bây giờ mình sẽ gắn vào đây nhé Lắp hoàn thành, hoàn thành cái bóng bóng đèn nhé mọi người nhé Đó. Giờ mình sẽ cho tí keo vào đây nó dạ, chắc ăn nhé không đợi lòng đồng đồ đồng đèo nhé tôi cứ cho con voi vào nó màu nhé tôi cho con voi vào nó chắc không nó lỏng mình sẽ gắn cố định nó vào đây nhé rồi mình sẽ gắn cố định vào đây mọi người nhé đây, mọi người nhé gắn cố định nó vào đấy bây giờ mình sẽ hoàn thiện cái bóng này nhá các bạn nhé à, cái bóng này mình sẽ gắn vào đây Đó. mình cũng dùng keo con boy gắn vào chính hết cái tay cầm người bây giờ mình sẽ lắp vào nhé bây giờ mình thả cái bóng ra mình thử nhìn nhé thấy chưa mọi người nếu mọi người thấy video này hay nhớ like nhớ xe và comment dưới video cho mình nhé và cuối cùng nhớ à, đăng ký kênh ủng hộ mình mọi người nhé đó mình làm ra video hay giờ mình hít thấp cả đêm này cả đầu cả xanh đấy đấy mình thấy chưa ok chưa sau này mình sẽ làm một cái video về bóng điện này nữa thì mình sẽ không làm về cái bóng điện này mình sẽ làm về cái à, à, pin thì à, cái bóng điện để à, bóng điện để cầm đi theo mọi người nhé thể hay thì nhớ comment và nhớ ờ, đăng nhớ ờ, like share nhớ comment cho mình nhé mọi người nhé Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nhé.